yêu em ơi nhiều, lòng này nhói đau thương em nhiều Ô. Đó là gì em? Ờ, à, xin lỗi tôi lộn nhà Xin lỗi sao em sẽ nói xa như bay